top 5 mùi hương giá rẻ khoảng tầm trên dưới 1 triệu đồng dành cho các bạn nữ và với cái nội dung như thế này mình đã có một cái video dành cho các bạn nam rồi nên là các bạn có thể theo dõi đường link ở đâu đó phía trên này và nội dung của video ngày hôm nay thì sẽ dành cho những bạn nữ nào không muốn bỏ quá nhiều tiền cho nước hoa hay đặc biệt là những bạn học sinh sinh viên khi mà kinh tế chưa quá nhiều nên vẫn muốn cho mình một cái mùi hương thì đây là video dành cho các bạn và chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu đó là năm cái tên nào nhé. Trước khi vào cái tên đầu tiên thì muốn chia sẻ là đây là năm chân nước hoa đến từ thương hiệu không quá là nổi tiếng nên là các bạn sẽ nghe khá là lạ và sẽ có những câu hỏi là liệu chất lượng nó có tốt không thì mình xin chia sẻ là nước hoa cho nữ ấy, thực thường là nó sẽ có phân khúc giá nó cao hơn nước hoa cho nam đặc biệt là những cái sản phẩm đến từ Gucci hay là ờ, Chanel, uh, Dior vân vân nhưng mà mình đảm bảo các bạn là những chai nước hoa ở đây thì nó có mùi khá là ngon ở trong tầm giá và cái việc các bạn có thể tìm kiếm trên thị trường Việt Nam cũng khá là dễ ở đây có vài trang bán trên Shopee luôn cụ thể là gì thì tí nữa mình sẽ nêu tên và chúng ta cũng quay lại ở vị trí số 5 đó là Ariana Grande Cloud một channel hoa mình đã có video review rồi và nó sẽ hiện ở đâu đó trên này mình đã nói rất cụ thể và ở trong cái video này thì mình sẽ chỉ nhắc qua một chút thôi nhiều người nói là chai nước hoa này nó giống với chai nước hoa Baccarat lúc năm 40 của MFK nhưng mà mình không thấy vậy chai nước hoa này thì nó không có cái độ ngọt sang chảnh như là năm 40 của MFK mà nó mở đầu với một cái vị ngọt béo ngậy đến từ dừa chứ không phải là cái kiểu kẹo đường cháy như là ở năm 40 và cái vai kẹo đường cháy giống ở năm 40 nó chỉ thoảng nhẹ ở phía sau thôi và cái mùi mà các bạn ngửi rõ đó là mùi ngọt béo và ngậy đến từ dừa thì chính cái nét này làm cho cái chai nước hoa này có phần trẻ trung hơn độ bám tỏa china hoa này thì nó cũng không khủng khiếp như là baccarat rút 50 khi mà trên da mình thì china hoa này được tầm 5 đến 6 tiếng trong khoảng tầm đó đây là cái thành thật với nhau luôn là như vậy nhưng mà cái lý do mà mình cho chai nước hoa này vào top 5 mùi hương giá rẻ thứ nhất là ngoài một cái thương hiệu đến từ một cái select rất là nổi tiếng đó chính là Ariana Grande thì trên hoa này nó có một cái điểm nữa là tranh hoa nhìn rất là đẹp các bạn thể nhìn thấy là nó có thiết kế vô cùng xinh xắn đó cái này mà dành cho các bạn học sinh sinh viên mà các bạn bày thì rất là xinh chụp ảnh nhất cũng rất là ổn về độ tuổi của chân hoa này thì mình nghĩ là nó khoảng tầm từ 16 cho đến 22 23 tuổi tóm lại là các bạn đang đi học cấp 3 hoặc là đang đi học ở đại học thì sử dụng mùi hương này và như mình nói là nó có một cái nét kiểu hơi giống với Baccarat lúc năm 40 nên là nó sẽ có một cái mùi mang lại một cái sự sang chảnh nhưng mà nó không thể nào sang chảnh như năm 40 đó là những cái quý cô rất là lộng lẫy rồi thì ở đây nó làm mình liên tưởng tới những cái bạn nữ mà sử dụng những cái mùi hương này ở cái gia đình kiểu có điều kiện học những cái trường quốc tế kể cả gia đình đến đến chính các bạn sử dụng cái mùi hương này cũng khá là cởi mở về cái việc là chăm sóc bản thân chứ không phải là ở đa số Việt Nam thì đấy là các phụ huynh thì vẫn bắt các con là chỉ có học học học học học và không được quan tâm đến những thứ khác như là kiểu tình yêu như là kiểu làm đẹp thì đây là một cái mùi hương mà mỗi khi mình ngửi thấy thì mình thấy rằng là nó rất giống những cái cô tiểu thư còn đang độ tuổi kiểu đi học đấy với tất cả những cái điều trên thì chén hoa này có thể sử dụng để cho các bạn đi học này rồi ờ, đi chơi nhẹ nhàng kiểu các bạn nam nữ tìm hiểu nhau đến những cái quán cà phê trà sữa ngồi thì mùi hương này rất là ok nha đó nên là các bạn có thể tham khảo mua gương để sử dụng hoặc là mua tặng làm quà được rất là ổn ở vị trí số 4 đó là một sản phẩm đến từ nhà Lavanh đó là El ờ, ở đây mình không biết đọc lắm mình sẽ để tên ở phía dưới nha và các sản phẩm đến nhà Lavanh chắc là các bạn sẽ ít nhiều biết tới chứ không như là những cái sản phẩm còn lại đây thì những sản phẩm đây thì đều là những cái sản phẩm nổi tiếng lắm nên là đây là một cái sản phẩm chắc là có thương hiệu một xíu và nếu như ở cái phân khúc tầm gần 2 triệu đồng thì chúng ta có sản phẩm là Dolce Gabbana Lime Blue Intense của nữ là một chai nước hoa được rất nhiều chị em lựa chọn là một như là chai nước hoa cúp dân sử dụng được vào bốn mùa xuân hạ thu đông và rất nhiều dịp khác nhau với một cái độ bám quả cũng khá là ok thì ở cái phân khúc tầm ờ, một triệu đồng này thì đây là một sản phẩm mà mình đánh giá là nó xứng đáng được sánh với Live Blue ở phân khúc cao hơn hay là đơn giản là cái mùi hương của Nautica Violet ở cái phân khúc giá rẻ cho các à, anh em một cái mùi hương mà mình đánh giá là có thể sử dụng rất là đa dụng và đặc biệt là, nhiều dịp khác nhau một cái mùi rất là định mũi mở đầu bằng một cái tông mùi khá là tươi mát đến từ chanh chanh ở đây thì được làm hơi chua và kết hợp cùng với cái mùi của lá trà lá trà thì nó hơi xanh và hơi chát nhẹm chút cùng với hoa mộc mở đầu nó làm mình liên tưởng tới à, những cái trái đào xanh ấy không phải là những cái quả đào to đùng đâu mà những cái trái đào nó chỉ bé từ ngày này và những cái quả đấy thì người ta hái không kỹ nên là nó hơi bị xanh khi mà cắn vào các bạn nhận thấy nó có mùi hơi chát một chút nhưng mà nó vẫn có một cái mùi ngọt đến từ đào và cái vị hơi kiểu giòn giòn ấy thì ở trên hoa này cốc nốt là như vậy và cái mùi hương đào xanh này nó sẽ dịu xuống sau khoảng tầm 15 phút và các bạn sẽ nhận thấy hoa xuất hiện nó làm cho cái mùi hương trở nên mềm mại hơn và có phần nữ tính và ở cái những cái nốt hương cuối cùng của chén hoa này thì họ có ghi khá là nhiều nốt như là xạ hương như là hổ phách như là gỗ tuyết tùng nhưng mà mình thấy là gần như là nó chỉ gọi là chợ ở phía sau thôi và nó lên không rõ rệt lắm tổng hòa thì đây là một cái mùi hương kiểu hoa fruity rất là dễ chịu và nịnh mũi mùi hương thì đơn giản và các bạn biết rồi đấy như mình nói là những cái mùi hương đơn giản thì nó sẽ sử dụng được đa dụng này nhiều dịp khác nhau nhưng mà nó sẽ đi kèm với việc là mùi hương nó có phần hơi nhàm chán về độ bám tỏa của lăng văn này nó cũng chỉ lưu khoảng tầm 6 đến tầm 7 tiếng ở trên da thôi không phải gọi là quá là khủng khiếp à, nhưng mà các bạn yên tâm là khi các bạn xịt ra thì mùi hương nó không phải là skin scent đâu mà nó cứ bền bỉ tầm nửa cánh tay đổ lại là các bạn có thể ngửi thấy kể cả tầm 3 đến 4 tiếng sau khi xịt thì vẫn có thể ngửi thấy cái mùi hương của chén hoa này có một cái điều mà mình muốn nói thêm đó chính là chén hoa này mặc dù được ra mắt vào năm 2011 cũng mới chỉ có 10 năm thôi nhưng mà cái thời điểm ra mắt của nó ấy, thì mình đánh giá rằng là cái mùi hương nó không được gọi là kiểu quá là hiện đại nó không gọi là mới trong cái thời điểm mà nó ra mắt và các bạn sẽ thấy rằng là nó có những cái nét giống với những chai nước hoa cùng thời điểm kiểu bắt chen vào thời đó thôi như kiểu Chanel hay là những cái chai nước hoa cùng cái phân khúc ừ, của Chanel đấy và nó sẽ bạn sẽ nhận thấy những cái nét tương đồng như ở chai nước hoa này nên là đến thời điểm hiện tại thì chai nước hoa này nó có thể là nó hơi cũ một chút nhưng mà nó không phải là kiểu cổ điển cái kiểu vintage kiểu già đâu nó lại là tầm từ 20 là có thể sử dụng rất là ok ở vị trí số 3 nó là một chai nước hoa đến từ một select cũng khá nổi tiếng đó là Sarah Jessica Parker đó chính là Sarah đây một chai nước hoa nhìn trông kiểu giống một cái lọ thuốc độc ấy nhỉ của mấy bà phù thủy trông rất là hay ho nhá và cái mùi hương này thì phải nói là đây là một chai nước hoa rất hay chai nước hoa này nó chứng minh một điều là nhỏ nhưng mà có có võ với một cái giá rất là rẻ theo như mình biết khoảng tầm à, sáu mươi bảy trăm nghìn gì đó các bạn có thể mua được chai nước hoa này nhưng mà mùi hương của nó thì xứng đáng với những chai nước hoa tầm 3 đến 4 triệu đây là cái điều mà được rất nhiều những người chơi trong thế giới nước hoa công nhận một cái mùi hương vô cùng tốt nếu như không tin thì các bạn search tên chai nước hoa này lên youtube hay là lên những cái à, forum nước ngoài ấy, thì họ khen ngợi cái mùi hương này rất rất nhiều thường thì những cái mùi hương này cho nữ sẽ là những cái tông mùi tươi mát hay là ngọt ngào đặc biệt là những chai nước hoa giá rẻ thì phải là một tông mùi thật là nịnh mũi thì mới bán được đúng không nhưng mà đây thì là hoàn toàn khác khi các bạn xịt ra các bạn thấy một cái mùi khá nồng nàn đến từ tiêu và khá là kiểu cứng cáp đến từ gỗ ngay đến đây thôi mình tin là nhiều bạn sẽ kiểu tua nhanh vào chai nước hoa này nhưng mà nếu như bạn vẫn đang xem thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ là một người rất là đặc biệt đây là một cái mùi hương không dành cho số đông không hề nịnh mũi và mình tin là ai vẫn đang xem đến đoạn này thì chắc chắn là các bạn đang tìm kiếm một cái mùi hương mà thể hiện được cái cá tính được cái chất riêng của bạn tuy với cái mở đầu khá là mạnh mẽ như mình vừa nêu ở trên nhưng mà sau này thì cái vai của gỗ đàn hương nó sẽ xuất hiện cái nét béo béo ngậy ngậy nó làm cho cái mùi hương trở nên mượt mà hơn và có lẽ là với mình thì nó có phần hơi kiểu nữ tính một chút nhưng mà thực ra chai nước hoa này cũng thể dành được cho nam nhưng mà mình thấy là nếu như bạn nữ nam sử dụng thì nó sẽ hợp hơn bạn nữ kiểu cá tính ấy, kiểu uh, ờ, fashionista hay là những kiểu underground những cái những cái xu hướng những cái trend mà nó rất là độc lạ như kiểu là um, thời gian gần đây mình thấy là kiểu những cái rapper bắt đầu nổi lên ấy ngày xưa thì không được công nhận lắm kể cả hip hop những cái thứ cũng không được quá là mọi người công nhận nhưng mà thời gian gần đây bắt đầu là mọi người công nhận thì đó là những cái lối đi riêng của những bạn trẻ thì đây cũng là một cái mùi hương như vậy không dành cho tất cả mọi người và những bạn nữ nào mà xịt cái mùi hương này ấy, thì mình nghĩ là những các bạn nữ đó cũng phải là vô cùng cá tính thoải mái thể hiện cảm xúc mà không còn quan tâm đến những người xung quanh như nào các bạn có thể cười phá lên khi mà các bạn gặp cái chuyện gì đó vui hay là các bạn có thể kiểu buồn giàu ủ rũ khi mà gặp chuyện gì đó buồn hoặc là nó giống như kiểu là các bạn nhìn thấy một cái sự việc tất cả mọi người đều rất là chán rất là nản nhưng mà có những người thì họ biết rằng là họ cũng không thể nào thay đổi được nên là họ tìm cách nó khác hơn họ có vẻ thờ ơ họ có vẻ kiểu đếch thèm quan tâm tại vì nó có làm gì sao nữa nó không thể làm nào thay đổi được và em này thì nó mang đến một cái nét khá là buồn tối và à, thực sự rất là khó tả nên là nếu như có dịp thì những bạn nữ nào mà quan tâm đến một cái mùi hương nó cá tính mạnh này nó cũng hơi kiểu lạ hơi kiểu dị một tí nhưng mà vẫn là một cái tô mùi về sau nó vẫn rất là ngon ấy. nó vẫn cái nét béo béo ngậy ngậy nhưng mà trên cái nền gỗ khá là cứng cáp thì đây là một cái mùi hương các bạn về độ lưu hương của chai Noah Strike này thì ờ, nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 10 tiếng trên 10 tiếng khá là ok nhưng mà về độ tỏa hương nhá thì nó lại kiểu chỉ tầm nửa cánh tay thôi đấy đấy là một cái điều mình thấy là nó khá là hợp lý với một cái mùi hương như này có thể lưu hương tốt để cái phục vụ cái cái cái cái việc là mình muốn lúc nào có thể ngửi bản thân ngửi đến mùi hương nhưng mà về độ tỏa hương thì cũng không muốn là kiểu tỏa tỏ ra là quá là nổi bật giữa đám đông nên là với cái mùi hương này một lựa chọn rất là hay cho những bạn nào mà tìm những cái mùi nó đặc biệt nó thể hiện được cái cá tính kiểu signature scent ấy và độ tuổi chanh hoa này thì mình nghĩ là chắc cũng phải tầm từ 20 à tầm từ 21 cho đến 22 tuổi trở lên thì các bạn có sở sở, sở sử dụng là hợp lý nhất tiếp tới ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm đến từ Nhật đó chính là Body Spray solayer Face Spray à, nếu như bạn nào mà đã xem cái video mình ờ, à xem cái livestream của mình trên cái kênh YouTube trước mình có ngồi ăn bóc với cái sản phẩm của nhà solayer này thì các bạn thấy là mình có nhận được một cái hộp rất là nhiều một, một chai 100ml mấy chai 10ml và đây mình có full 6 mùi của dòng này luôn và cái thương hiệu Soleil này họ hướng tới cái nước hoa đúng cái tiêu chí của người Nhật đó là tối giản và cơ bản nhất và nếu như bạn nào đã quan tâm thì chắc là sắp tới thì mình sẽ làm hẳn cái video riêng để giới thiệu một cái thương hiệu mình nghĩ rằng là có lẽ là mùi hương của họ thì lại rất là phù hợp với cái gọi là cái tiêu chí người Việt Nam đặc biệt là những cái bạn mà không muốn những cái mùi hương nó quá nồng nàn và nó hướng tới những cái mùi kiểu đơn giản các bạn có thể sử dụng được hàng ngày và nhiều dịp khác nhau mà giới thiệu các bạn thì chai nước hoa này ờ, nó có giá khoảng tầm 8 hay 900 nghìn gì đó cho 100ml giá đang sale thì cái đường link thì mình cũng sẽ để ở phía dưới cho các bạn và các bạn thấy là chai nó có một thiết kế rất là hay nhá đơn giản vô cùng tối giản luôn một chai thủy tinh cái nắp này thì làm rất là chắc chắn và cái phần uh, cái phần nắp này tiếp giáp này được làm rất là chắc chắn này và cái phần nắp này thì có cái nắp nam châm hút nhá vô cùng xịn sò mình kiểu bày lên trong tủ trang điểm thì cũng chẳng biết là đâu là kiểu mỹ phẩm skin care các chị em đâu là nước hoa luôn à đây cũng chẳng phải nước hoa đây là body spray mà và khi các bạn mới xịt chai nước hoa này ra thì các bạn nhận thấy đúng một cái mùi lê như cái tên của nó một cái mùi lê vô cùng là dễ chịu và nó mang tới một cái cảm giác rất là gần gũi thì mình ngửi cái mùi lê ở đây nó rất là tươi và về sau thì nó sẽ cái vị tươi thì nó sẽ dịu xuống và các bạn thấy là nó kết hợp thêm một chút sạn nó giống kiểu là cái mùi kiểu um, các bạn nữ mà kiểu đi gội đầu ngoài hàng về hay là kiểu người yêu mình đi gội đầu về ở ngoài hàng về thì mình thấy là chả hiểu sao đi gội ở ngoài hàng rất là lâu mà đã dùng cái nước xả ăn dầu đầu gì hay là cái dầu xả gì mà nó thơm vãi trưởng mà cái mùi ở đây thì nó rất là mang đến một cảm giác rất là thế mình lúc nào cũng kiểu ui em gọi cái gì ấy mà thơm ấy kiểu một cái mùi nó rất là dễ chịu và nó mang tới một cảm giác gần gũi thì đây chai hoa này nó đúng là như vậy nếu như bạn nào mà thích những cái mùi mà kiểu vừa ở trong cái hàng kiểu gội sấy ra ấy mà ở trong đó thì những cái loại dầu xả hay là dầu gội nó xịn xịn một tí thì đây chai hoa này nó mang tới đúng một cái cảm giác như vậy mùi hương của em nó đúng với cảm giác như vậy về cái độ bám tỏa của sản phẩm này thì đây là cái loại body spray nên là nó sẽ không được tỏa hương tốt và nó cũng chỉ thôi à, cũng chỉ một cái mùi hương nhẹ nhàng kiểu một cái làn xương quanh quẩn ở trên da bạn và cái mùi này thì nó lưu ở tầm trên da mình tầm 6 tiếng mình nghĩ là trên da những bạn nữ mà kiểu chăm skin care một tí thì chắc là sẽ được lâu hơn là các bạn xịt lên quần áo thì nó sẽ lâu hơn mùi hương này nó sẽ dành cho những bạn nữ kiểu không thích những cái mùi hương nó quá nồng nàn hay là kiểu những cái mùi nước hoa mình thấy là có những người nhá không thích dùng nước hoa đâu cũng như kiểu là có một số ít các chị em phụ nữ kiểu trang điểm rất là kiểu đơn giản thôi chỉ đánh son đơn giản thế thôi rồi kẻ đi mắt hết chứ không phải kiểu đánh phấn ngồi nửa tiếng đồng hồ trước bàn trang điểm thì đây là một cái mùi hương dành cho những các bạn nữ thích cái sự đơn giản kiểu nhanh nhanh nhanh nhanh để còn đi gặp anh người yêu ấy hay là kiểu mình xinh sẵn rồi mình chắc điều làm gì đấy thì đây là một cái mùi hương như vậy và cuối cùng ở vị trí số 1 là trên hoa mình tìm kiếm được ở trên shopee thực ra là do đàn em mình uh, nó cho mình gửi mà mình thích quá mình bảo ui chắc chắn rồi chai hoa này phải có ở trong top 5 mùi hương dành cho những bạn nữ ở cái phân khúc giá siêu rẻ Shopee trên hoa này là giá tầm 5 hay là 600 nghìn thôi chai ở đây là chai 50ml đó chính là Risto uh, Tulip and ờ, Japanese Juju uh, trong nằm trong bộ ờ, Amsterdam Collection và các bạn thấy là nó có một thiết kế rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp ở cái phần thân chai này thì nó được mạ một kiểu tráng một cái lớp men vậy và lấy cảm hứng từ châu Á nên là tranh hoa này sẽ có những cái họa tiết những cái chạm trổ rất là tiêu đơn giản thôi vỏ vẽ lên đây hình con chim và vài bông hoa nhìn đúng kiểu châu Á luôn và cái phần bắp chai đến những cái phần vòi xịt này thì cũng rất là kiểu đơn giản đi uầy mùi của nó vẫn đỉnh mình đã thử thêm một chai trong bộ sưu tập này đó là một chai màu đỏ thì nó có mùi roi các bạn mùi một quả roi ui các bạn có nghĩ rằng là nước hoa có mùi quả roi không? một cái mùi quả roi rất là giòn thì ui đúng mùi này luôn mình kiểu rất là bất ngờ với những cái sản phẩm của nhà Risto này và giới thiệu các bạn đây là body mist nha tức là các bạn xịt thoải mái không phải như nước hoa đâu mà sợ nồng sợ ngắt, sợ khó chịu về cái phần mùi hương của em nó thì theo ý chú nó có mùi của quả nhu du rồi uh, mùi của hoa tulip nhưng mà chả hiểu sao khi mà mình xịt ra mùi mình liên tưởng tới lại là mùi của một trái đào nó sẽ khá là giống với chai lavanh ở trên mình vừa review nhưng mà ở đây thì nó không xanh và không chát bằng mà đây là một cái mùi kiểu quả đào chín mà mình chỉ cần đưa qua mũi mình ngửi thôi và cái nét ở đây thì mình thấy là cái, cũng có cái nét xanh nhưng mà kiểu xanh khi mà mình vò những cái lá tulip ra vậy và à, vò những cái bông bông bông hoa tulip ra vò nát ra thì những cái lá á đấy nó sẽ chảy ra cái nước và nó sẽ có một cái nét xanh kiểu đến từ bông hoa và các bạn thấy là những cái bông hoa ở đây có cảm giác những bông hoa nó rất là những cánh hoa nó rất là dày ấy rồi và về sau ấy thì mùi hương này nó có xuất hiện một cái nét nữa đó là cái mùi của gỗ đàn hương cái gỗ kiểu cái mùi gỗ đàn hương cùng với tiêu nó làm cho cái mùi hương trở nên kiểu hơi béo béo ngầy ngậy một tí của mình thấy kiểu bất ngờ vãi khi mà mình xịt trên hoa này và mình kiểu cứ khen lấy khen để ở nhà cô em mình Ờ, cái nét tiêu ở đây thì không phải là cái nét tiêu kiểu sắc để có thể làm bạn khó chịu mà đây như kiểu những cái bột tiêu mà các bạn giải lên đấy đấy đúng với cảm giác như vậy và nó làm cho cái mùi hương trở nên ờ, dày dặn hơn và nó khiến cái chai nước hoa này mùi hương này bám quả được tốt hơn mùi hương này thì nó lưu ở trên da mình khoảng tầm cũng tầm 6 đến 7 tiếng rất là ok và quên mất cái chai màu đỏ trong bộ này nhá nó còn bám lâu hơn mình kiểu ưng vãi trưởng ưng cái line này thực sự luôn ấy à còn về độ hỏa hương thì mùi này chỉ là mùi skin sen thôi nó chỉ cầm được cánh tay đổ lại thôi và các bạn nữ chắc là mình nghĩ là với một cái mùi hương như này thì các bạn để xịt thoải mái lên quần lên áo cả lên tóc cũng được và độ tuổi chắc là tầm từ 16 trở đi là các bạn để xịt được rồi và cái mùi hương này thì mình nghĩ là các bạn có thể xịt đi hẹn hò này vào những ngày trời kiểu hơi buổi tối đi hẹn hò buổi tối trời hơi mát cũng được gọi là đi xem phim ấy mà các bạn ngồi kiểu ghế squid box ấy với nhau ấy mà anh kia mọi người thấy thì đỉnh luôn mê luôn đây là một mùi hương mình nghĩ là rất là khó để có thể đụng hàng được với những cái mùi hương khác ở cùng phân khúc thậm chí là những cái chai nước hoa mà mình đã từng thử qua của nữ ở cái phân khúc tầm 2 triệu đồng cho đến 3 triệu nó cũng không có một cái mùi hương độc lạ như này đâu và rồi đó là năm cái tên cũng như là cái review nhanh của mình về những cái mùi hương giá rẻ dành cho các chị em phụ nữ trong tầm khoảng trên dưới một triệu một xíu đều là những cái mùi hương mình đánh giá là rất là ngon các bạn nên mua nên mua những cái mùi hương nào mình đã nói là nên mua thì hãy nên mua tại vì nó rất là ngon đấy thực sự là như vậy và không biết là các bạn nào đã sử dụng những chai nước hoa này thì hãy bình luận ở phía dưới đừng quên việc like share cũng như là chia sẻ kênh youtube của mình để nhiều người biết tới hơn và ấn vào nút uh, chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất ngay khi lên sóng nha còn bây giờ xin chào em lại bye bye